Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bảo vệ thế lực ngầm cực mạnh, Nguyễn Hòa Bình được ủng hộ, xoán ngôi Đinh Tiến Dũng Ông Nguyễn Hòa Bình đã để lại dấu ấn đáng hổ thẹn ở vụ án Hồ Duy Hải Tại vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình với vai trò là cầm cân nảy mực, cán cân công lý của ông đã không ngần ngại bẻ cong để ép chết Hồ Duy Hải Bất chấp đã có nhiều bằng chứng công an Long An ngụy tạo Đấy là sai phạm rất lớn đối với vai trò là tranh án của Tòa án Nhân dân tối cao tại Việt Nam. Với những quan chức khác, nếu gặp sai phạm như thế thì hẳn nhiên là sẽ bị kỷ luật bởi nó thuộc loại sai phạm nghiêm trọng. Nếu là ai khác thì ông Ủy viên Kiểm tra Trung ương vào cuộc để làm rõ trách nhiệm người đứng đầu ngành tư pháp và quẳng vào lò không thương tiếc như bao quan chức khác. Tuy nhiên, sau vụ án tai tiếng này, ông Nguyễn Hòa Bình lại được vào Bộ Chính trị. Đấy là điều rất khó hiểu với người dân cả nước. Đây là hình ảnh tránh án Nguyễn Hòa Bình. Vấn đề ở vụ án Hồ Duy Hải là hung thủ chính thức là ai vẫn là ẩn số. Đối tượng sát hại hai nhân viên bưu điện cầu voi là nhân vật được cho là thuộc dòng họ của gia tộc Lê Trương ở Tiền Giang nổi tiếng. Tuy nhiên, đấy là nghi vấn, còn cụ thể thì vẫn là trong vòng bí mật vì cả tòa án cấp cơ sở và cấp cao, cả công an cũng bảo vệ cho nhân vật này. Có điều dễ hiểu là ông Lê Thanh Hải là nhân vật đã về vườn 7 năm, nhưng ông Trọng 5 lần 7 lượt cho người vào Nam tóm ông này mà không được. Sai phạm của ông này gây ra rất khiếp, nhưng ông Trọng vẫn không làm gì được ông ta. Đây là điều rất khó lý giải. Người ta nói ông Nguyễn Phú Trọng tóm Đinh La Thăng như lấy kẹo trong túi, dù Thăng vẫn đang tại chức. Nhưng tóm một ông quan chức về hưu như Lê Thanh Hải thì nằm ngoài khả năng của ông Trọng. Theo một số thông tin ngoài luồng thì cho biết ông trùm an ninh tình báo của Trung Quốc một thời là Chu Vĩnh Khang, thời còn làm Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, có quan hệ với ông Lê Thanh Hải. Khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó khi ông Khang vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Hải lên làm bí thư tỉnh ủy thì quan hệ ngày càng khăng khít. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải. Ông Chu Vĩnh Khang những lần thăm Việt Nam thì hay vào thành ủy thành phố Hồ Chí Minh gặp ông Lê Thanh Hải. Quan hệ công vụ gì Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách an ninh tình báo của Trung Quốc với một lãnh đạo địa phương của Việt Nam là hết sức bất bình thường. Có ý kiến cho rằng ông Hải không chỉ quan hệ với Chu Vĩnh Khang với vai trò cá nhân mà là với vai trò tổ chức. Ông Chu Vĩnh Khang đã bị Tập Cảnh Bình loại trừ khi ông Hải vẫn đang quan hệ với thế lực kế thừa. Và đây được xem là lý do ông Tổng Trọng vẫn chưa thể chạm vào ông Lê Thanh Hải, dù cho ông Lê Thanh Hải đã không còn quyền lực nổi ở hệ thống chính trị tại Việt Nam. Không biết những tin tức như thế có độ chính xác bao nhiêu phần trăm vì nó loại thuộc loại tin mật, tin tức ngoài luồng. Nếu thật thì cũng không ai công khai nên khó xác định độ chính xác của nó. Hiện nay, thông tin này lý giải hiện tượng bất lực của ông Trọng với Lê Thanh Hải là cách lý giải khá hợp lý, cho nên cũng không loại trừ đây là sự thật. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Phần ông Nguyễn Hòa Bình thì rõ ràng được cho là công khai bẻ cong cán cân công lý để bảo vệ gia tộc lớn nhất của Tiền Giang và có thể nói nhất nhì miền Nam, chỉ sau gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Và hiện nay cũng có nguồn thông tin cho biết ông Nguyễn Hòa Bình đang được hai thế lực ủng hộ, đó là gia tộc Lê Trương và cả ông thế lực đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Hòa Bình được thế lực phương Bắc đánh giá là dễ sai bảo vì qua cách ông bẻ cong công lý để phục vụ thế lực ngầm được những thế lực ấy đánh giá rất cao. Và họ đang ủng hộ Nguyễn Hòa Bình xoán ngồi Đinh Tiến Dũng. Cũng có tin cho rằng ông Tổng và gia tộc Lê Trương tuy không ưa nhau nhưng họ đều có chỗ dựa phương Bắc. Có điều Lê Trương dựa vào thế lực đã thất thế, có ông Tổng Trọng dựa vào thế lực đang mạnh. Tuy mỗi người dựa vào một nhóm nhưng tất cả đều rất vững ở Việt Nam. Nguyễn Hòa Bình đã được hưởng lợi nhiều từ hai thế lực ấy. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thanh Nghị lấn sân nhà Hồ Đức Phước Tính chơi lớn hay chơi dại đây? Những tháng gần đây, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam có nhiều hoạt động rất mạnh. Đó là một Bộ trưởng của Bộ Trung Bình nhưng Nguyễn Thanh Nghị có những bước đi khá động chạm. Vụ khui ra sai phạm đất ở Thủ Thiêm Nguyễn Thanh Nghị đã cử thanh tra xây dựng đến tận nơi tham gia. Tuy nhiên, vụ Thủ Thiêm là vụ quá lớn, Nguyễn Thanh Nghị chỉ là người tham gia với vai trò quan sát mà thôi. Mới đây, Nguyễn Thanh Nghị lại cho khui ra sai phạm đất đai ở Hà Nội dưới thời ông Nguyễn Thế Thảo. Sai phạm cách đây hơn 6 năm, nhưng nay Nguyễn Thanh Nghị cho khui lại, làm cho Trung ương đang vào cuộc điều tra sai phạm đó. Số phận ông Nguyễn Thế Thảo trong thời gian tới xem ra không yên vì những hành động của Nguyễn Thanh Nghị bới ra. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Thế và lực của Nguyễn Thanh Nghị khá mạnh, phía trên thì có Phạm Minh Chính che chở, sau lưng thì có ông bố Nguyễn Tân Dũng hỗ trợ, nên Nguyễn Thanh Nghị mới là Bộ trưởng hăng hái nhất so với các đời Bộ trưởng tiền nhiệm từ trước tới nay. Mới đây, vào ngày 14 tháng 7, ông Nguyễn Thanh Nghị lại có phát biểu về thị trường chứng khoán, lĩnh vực mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nắm giữ. Nếu đào sâu có thể ông Hồ Đức Phước không yên với Trung ương vào thời gian tới. Tại hội nghị phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững tổ chức vào ngày 14 tháng 7 tại Hà Nội, hội nghị này có mặt ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có bài phát biểu rằng cần kiểm soát cơ cấu lại tín dụng bất động sản, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tránh rủi ro cho thị trường. Tiếp tục tạo điều kiện cho vay vốn đối với lĩnh vực bất động sản theo đúng quy định của pháp luật, như cho vay đối với các dự án đầy đủ cơ sở pháp lý có hiệu quả, ưu tiên cho vay đối với dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân được phép cấp phép và khởi công để tạo nguồn cung cho thị trường. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu đề xuất các quy định về thuế đối với bất động sản, hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đồng thời cần giả soát, sửa đổi các quy định liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá đất đảm bảo thống nhất phù hợp thực tế của địa phương. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Nghị lấn sân sang lĩnh vực tài chính. Nói về vấn đề xây dựng và phát triển nhà thì đấy là vấn đề của ông Nguyễn Thành Nghị. Tuy nhiên, động đến vấn đề thị trường vốn, thị trường chứng khoán thì đấy là lĩnh vực của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước. Đây là hành động lấn sân rất không nền bởi Bộ Tài chính hiện nay đang có nhiều ung nhọt rất dễ bị bùng ra. Nếu ông Nguyễn Thanh Nghị cứ tiếp tục đào sâu như thế thì thế nào Hồ Đức Phước cũng thấy là một mối đe dọa cho bản thân mình. Hiện nay thị trường tài chính mà đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam đang dối như canh hẹ hàng loạt quan chức trong ngành chứng khoán đã bị bắt và đã có quan chức thuộc Bộ Tài chính đã bị kỷ luật. Báo chí cũng đã nói rất nhiều về mặt thị trường vốn của các doanh nghiệp bất động sản. Các doanh nghiệp này đang vào tầm ngắm. Bộ Tài chính đang rất dễ vỡ. Có thể rồi đây những cựu quan chức và các quan chức đương kim cũng sẽ dính tới bàn tay kỷ luật của Nguyễn Phú Trọng. Từ thời ông Đinh tiên Dũng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chất chứa rất nhiều tiêu cực và theo nguồn tin nội bộ đưa ra ngoài thì rất có thể Bộ Chính trị sẽ kỷ luật ông Lương Kim, bí thư thành phố Hà Nội, Đinh Tiến Dũng. Mà ông Đinh Tiến Dũng ngã thì Hồ Đức Phước khó lòng có thể trụ vững. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước đang cố chứa những khối u trong bộ tài chính này. Nguyễn Thành Nghị đang làm rất tốt vai trò tiên phong. Tuy nhiên, làm tiên phong có tốt hay không thì chưa biết. Nếu thành công thì hưởng nhiều, không thành công thì mang họa như ông Nguyễn Bá Thanh một thời làm lính tiên phong cho Nguyễn Phú Trọng nhưng rồi kết quả nào mà ông phải chịu thì mọi người cũng đã biết. Vì thế với hành động này của Nguyễn Thành Nghị có vẻ như ông Nghị muốn chơi lớn. Tuy nhiên là chơi lớn hay chơi dại thì cần phải có thời gian xem xét